Ok, chào mừng mọi người đã cùng đến với kênh Ký Kỳ Cục của mình Mùa hè thì mọi người thường làm gì nè Đừng có để mình đoán chúng là mọi người chỉ nằm dài một chỗ ở nhà và lướt điện thoại nha Mùa hè thì chúng ta có nhiều thời gian hơn dành cho bản thân mình Sao không tận dụng khoảng thời gian đó mà tập luyện thể dục thể thao nè Nó cũng như là một cách để mà yêu thương bản thân mình hơn đó Đối với cá nhân mình thì dạo này đi làm Cuộc sống này công sở êm đềm quá hay sao á Bỗng như một ngày Từ đâu trong phòng làm việc xuất hiện một cái cân Thế là mọi người trong phòng Ai cũng leo lên cân Mình thì mình cũng ham vui Leo lên cân thôi Cân 7 kg Trời đất ơi Cân xong là Là Nguyên ngày hôm đó không làm việc được luôn Bị sang chứng tâm lý luôn Nên là mình tranh thủ ngày off mình rủ bạn bè mình ra chạy bộ lại để tút táp lại nè nhưng tiện á, thì giới thiệu với mọi người đây là chỗ mình hay tập chạy nè tuy rằng đường chạy nó không quá là lý tưởng nhưng mà đối với mình mình rất là thích nơi này vì cái thứ nhất nó đủ riêng tư và cái thứ hai nó gắn liền với tuổi thơ của mình nếu mà mọi người đã từng coi clip của mình thì cũng biết á, là mình đã từng bị đánh trong trường cái giai đoạn cái giai đoạn đó của mình đó mình suy nghĩ rất là nhiều nó như là bước ngoặt cuộc đời của mình vậy và mình có cái suy nghĩ là vĩnh ký ơi mày không thể cứ nằm dài ở nhà như vậy được mày phải trao dồi bản thân mày phải luyện tập thể dục thể thao hay là cái dòng bự hơn ta cái dòng bự là dòng ở bên ngoài mình sẽ ngồi và kiểu như để chỗ trước hai rồi. đây hôm nay mình sẽ chạy một vòng dòng này là dòng nhỏ của trường đua mọi người cùng chạy bộ cùng mình nhé trước khi chạy á thì chúng ta hãy khởi động đã mình thì mình luôn thích chạy bộ ngoài trời hơn vì khi mà chạy á là bạn cảm thấy như mình rất là gần gũi với thiên nhiên bao nhiêu cái nỗi mụn phiền những cái stress đều có thể tan biến cảm nhận từng làn gió thổi vào người mùi đất mùi cỏ bạn như được sống chậm lại tại khoảnh khắc này vậy rồi thỉnh thoảng, bạn ngước nhìn lên bầu trời rộng lớn. Bạn sẽ nhận ra, à thì chúng ta cũng rất là nhỏ bé.